kem vừa được cùng với thầy và tôi là Hà.vn chúng ta đã khảo sát qua về cái phương pháp giải toán đối với bài toán xà ờ, vào hóa chất béo. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với các ví dụ minh họa kèm nhé. Ví dụ đầu tiên đề bài như sau. Thì phân hoàn toàn m gam chiolein trong dung dịch NaOH dư có đun nóng thì sau phản ứng hoàn toàn thì thu được 22,8 gam muối hay còn gọi là xà phòng đấy, được chưa nào? Và đề hỏi chúng ta là giá trị của m là gì, tức là khối lượng của cái anh chất béo là bao nhiêu. Đây là các phương án hỏi chúng ta. Khối lượng đây là giá trị của M là khối lượng gam các em nhé. Ví dụ số 1 cùng với thầy làm nhé. Ví dụ số 1. Các bạn thấy là gì? Ở bài này chúng ta có mỗi một thông số là 22,8 gam thôi. Có mỗi một dữ kiện duy nhất. Thế nhưng bài này cũng không có gì khó khăn cả. Ờ, chi olein là gì chúng ta cứ viết công thức nó ra thôi. Đúng không? Sau đó chúng ta viết phương trình phản ứng. Rồi sau đó dựa vào những cái mối quan hệ về số mol thì sẽ ra. Đó là một cách. Cách số 2, các bạn có thể viết theo dạng là sơ đồ. Chất ban đầu là gì? Chất liên quan là gì? Chúng ta sẽ cùng làm theo hai cách. Cách 1. Nhớ cho thầy olein thì chúng ta sẽ xuất phát từ axit oleic kèm nhé. À, axit oleic là gì nào? À, axit oleic. Axit oleic thì nó sẽ bằng là gì? À sẽ bằng là C17H30H33 được chưa nào? H33COOH. Và triolein nó sẽ là gì? Triolein à, nó sẽ là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Nhớ cho thầy nhé. Thế bây giờ cách bột là chúng ta sẽ làm theo kiểu thuần túy là viết phương trình thôi. Viết phương trình, phương trình phản ứng. Đó là C17 H33 CO tất cả 3 lần C3H5 Có 3 CO thì cần tối đa là 3 OH Bởi vì ở đây là NaOH dùng dư cho nên chắc chắn là 3 NOH T độ lên Chúng ta sẽ thu được gì ạ? Chúng ta sẽ thu được là glycerol và muối tương ứng Hoặc là gì? Muối tương ứng và glycerol Chúng ta nói theo cách nào cũng được Chúng ta sẽ được muối là ở đây là gì nào? Tôi sẽ được là C17H33 COONA. Nhớ cân bằng các em nhé. Nhớ cân bằng. Ở đây có 3 anh C7H33 CO thì tôi sẽ cần là 3 à, tôi sẽ thu được là ba cái muối này. Cộng với gì? Cộng với C3H5 OH 3 lần thì anh này không cần cân bằng. Được chưa? À, thế bây giờ cho khối lượng của muối rồi thì chúng ta tính số mol của muối, đúng không? Từ đó tính số mol của anh chất béo là ra thôi.